بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تتأل الحزن إذا شئت سهلا جملة من باب آه، المنصوبات من الأسماء ចឹងណាហូក្លៅនេះក្លៅព្រះណាណាហូនេះក្លៅព្រះ pihwang pih pak pih mla maknanya nahau dan kelau pih ni pihwang pih pak pih mla nan sebab isim oh kalau na fl wa pihwang pih pak pih mtai oh mana sengkep nahau kelau nan dia jeng bab al madfuat minan asma tiba lo ye haploh bab nan bab al madfuat minan asma tiba lo ye yoga fa'il naib fa'il مبتدا خبر បះអាខៀតណាជឹងបែបអលអលមរហ្វូអាតមិនអស្មាទៅបែបរបស់យើងជឹងលំនេះទៅបែបអលមនស៊ូអលមនស៊ូបាទមិនអស្មាហើយពេលនេះទៅបែបចាប់បែបអលមនស៊ូបាទមិនអស្មាជឹងជាចាប់ដើមបែបអលមខ្វូដតមិនអស្មាយណាជឹងយកក្លៅនេះរបស់ទៅខាងកានេះអលមរហ្វូអាតមិនអស្មាហាប់លោះបែបអលមនស៊ូបាទមិនអស្មាហាប់លោះមើបែបផ្លោះអលមខ្វូដតមិនអស្មាក្លៅបែប nah oh. jeng tepa menani tepa an mansubat menan asma kala musonif rahimahullahu ta'ala an mansubat kam sata asyara haploh mberi ya oh, tepa bangsa bangsa jeng te te te uh, te te te te senang hoi oh, tuhan nyemlok tisa jeng haploh mberi na tisa wahya al maf'ul bihi tisa al maf'ul bihi al maf'ul bihi tisa oh, na jeng maf'ul bihi terkena baik ហាបាបឡៃបាហាបាបឡៃគេថៅងាក់មីសាលព្រោះថៅអេរ៉ុបទៅញូឧទាហរណ៍លេបាបាមុបតតាតែថៅលេអូមុបតតាលេសៃទុនកោអេមុនសៃទុនមុបតតាកោអេមុនខាវើជាងបែមិនសុបាបគេហ្គិលហ្គិលបាបជាថៅមីសាលញូថៅអេរ៉ុបញូមិនពីពីគីអាសាហិណាហូយណាឧទាហរណ៍លេមកបាបម៉ាហ្វអ៊ូលប៊ីហ៊ីជាថៅលេអូម៉ាហ្វអ៊ូលប៊ីហ៊ីនេះតរ៉ាប់ទូសៃតាន وهي ضربته فعل وفاعل زيدان مفعول به đơn nó, dengan à, ờ, ni dia tahu asahnya nah misal utah juga le darabtu darabtu zaitan ni maf'ul bihi zaitan ni ni ni ia le maf'ul bihi ni darabtu zaitan biki tahu dengan ni asahnya tahu le i'rab darabtu ni fi'il wa fa'il zaitan maf'ul bihi wa minhu wa min wa minhu ni ile iya, maf'ul bihi ini munada kae kama sayati bayanuhu. Oh, oke. Okay? uh, eh, tisa maf'ul bihi wa minhu wa min maf'ul bihi ini munada kae. Kama sayati bayanuhu. jeng teh akan ba titua wal masdar. Hakik masdar ni wa yusamma al maf'ulan mutlaq. Ha, ah, ini maksud Yunani maf'ul mutlak. Ya kata baik matan al-ajurumiyah oke. Habis ini iya, mister maksud mister nan maf'ul mutlak ini. tahu itu baik matan al-ajurumiyah nan. di titua maf'ul mutlak ini. Al-maf'ul motelak. Ah, mutlak. Misalnya oke, okay, baik tau misal tau Arab nih, Arab tu zaitan atau zaitan torban ini. តរបាននេះមកប្អូនមកត្លុកនេះជើងពីថោថោគឺប្រាប់ខ្ញុំព្រោះណាមីសាលាសាថោអេរ៉ុបខ្ញុំណានិយាយតែតតប៉ានេះអេរ៉ុបលេមកប្អូនមកត្លុកទីក្លៅ والظرف الزمان وظرف المكان ويسمى المفعول فيه ظرف زمان ظرف مكان yang pengen nyulai maf'ul fihi ting pak diklau al maf'ul fihi Fihi ini zat zaman zat zaman ni ya. Oh tahu lek sumtu yauman ini. Sumtu yauman. Yauman ni ialah Arab, zat zaman maf'ul fihi. Ialah kan zat zaman maf'ul fihi. Nah, yauman Arab le zat zaman maf'ul fihi. Ialah maf'ul eh, ke zat makan ialah ke oh tahu jelas tu Jalastu amam al masjid này nè Amam al masjid Chừng amam ní Giọt mà cán Mọc phi hì Chừng chỉ thao cơn phạt nhốt Tôi thao ngạm mì sáng Tôi thao e rờ Pít kia nè Ông tôi chỉ tật Tại sao vua bó hai Phạm tì lao Hà phạm tì pá Và dù sao maf'ul bihi Tì pa Wal maf'ul Wal maf'ul min ajlihi Tì pa ye maf'ul li ajlihi al-maf'ul li ajlihi atau min ajlihi min ajlihi dao ka ke ya, ehm, như salam tu alal salamtu alal mudarris ikraman lahu nih. Hmm. ikraman lahu kau beselana tengok tunen ke kerana lai pamulikat ni ikraman lahu ni ni jeng erab lai maf'ul min ajlihi ha ចឹងជាដើមមានន័យថាផៅផៅផាមានហាបាបមានសាឡាសាប្រថអេរ៉ុបតញោមវលម៉ហ្វអ៊ូលម៉ាអាទីមើអលម៉ហ្វអ៊ូល ma'ah kaki, ke jawab istawa al ma'u al ma'u wal khasabatan ini wal khasabatan ini ini wal khasabatan ini maf'ul ma'ah ya nih nih waw ini waw ma'iyah khasabat al khasabatan ini maf'ul ma'ah ya nah jeng Nipini ni maf'ul ma'ah ni pi pak tong pi wal musabbah bil maf'ul bihi dinam al musabbah bil maf'uli bihi dinam al musabbah bil maf'ul bihi zaitun hasanun wajhaha zaitun hasanun wajhaha wajhahu ni wajhahu ni kong ile an musabbah bil maf'ul bihiจึงแปลกันตายลำตาบโยมนี่จะมีมิซานตรุกตรุกอารับนี่นี่ maf'ul al musabbah bil maf'ul bihi ya ni ya la arab nhum tip tuh al hal misal jaa zaidun raqiban ni raqiban ni i'rab eh, lại hal ah, raqiban i'rab lại hal tipan tamyiz nhập thế to và dày tôn nọc sần này nè. to và dày tôn nọc sần này nọc sần này cũng yêu Arab để tam gì di sembilan al-mustasna mustasna Ja'a atulab, tulabu hmm. Tullabu illa hmm. Illa zaitan ini zaitan ini ya istisna pak wa khabar kana wa akhwatiha khabar kana tihab tihaploh ini juga ini mah oke okay. tihaploh khabar kana wa akhwatiha misal dia pakai kana kana zaitun qaiman hmm, kana zaitun qaiman ini ya gồm ge kana zaitun qaiman dia khabar kana wa akhwatiha haplosa wa khabar al huruf al musabbahah bilaisa khabar huruf al musabbahah bilaisa haplosa خبر الحروف المشبهة بليس هكذا nương huruf musabbah bilaysa nó la ma la la ta in nếu không kia lại ma chúng ta lại ma ma dày tôn qaiman kemudian amal yo kalaisa nih ma zaitun qaiman nih nia nih kabar huruf musabbah bilaisa baik wa khabar af'alil muqarabah khabar af'alil muqarabah ក៏ទៅបែបនោះយើនេះហាប់លោះក្លៅ khabar af'alul muqarabah juga kata nah. Jeung misalnya kata zaitun nè, ini yapki kata zaitun yapki oh, ini nih pini ini pini yuk yuk ke khabar ini jumlah jumlah fi'il wa fa'il ini yapki ini fi'il wa fa'il fi mahalli nas khabar kata Nah, hotel boh boh ka boh mansub ini ya. Eh. Jela yap ini jumlah fi'il wa fa'il fi mahalli nas khabar kata zaitun nih isim kata aja nih. Karena yap ini khabar eh, fi jumlah fi'il wa fa'il fi mahalli nas khabar kata. Wa isim inna wa akhawatiha. Dia peluh pa. Oke, khabar isim inna wa akhawatiha isim inna wa akhawatiha ya kaki inna inna zaitan qaimun hmm. inna zaitan oh nan ya inna zaitan qaimun ini inna zaitan qaimun إن زيدا قائم nih ni ialah isim inna wa akhawatiha tiha ploh mơ isim la allati li nafyil jins ok tiha ploh នេះព្រោះប៉ាវាក៏ព្រោះអាប្លុករុសាព្រោះតើក្លៅហើយប្លុករុសាអាប្លុកទួហើយយំលុកខានហើយយកច្បួយឡាយហ្គៃតងិនយឡាយហ្គៃប្លុកក្លៅប្លុករុសាប្លុករុសាប្លុកទួប្លុកទួពីនេះប្លុកក្លៅពីនេះប្លុកទួប្លុកក្លៅនេះប្លុកប៉ាអាប្លុកប៉ានេះអ៊ីស្មឡា Isim la allati li nafyil jins. Hmm. Ya bagi la haula wala quwata illa billah no senang. Nih. La haula jadi gitu, pak pelohnya nih. Haula pokoknya nih la haula nih. Mansub pokoknya nih. Hmm. Wala quwata ke mansub nih. Wala quwata ke mansub kan. ataupun la ilaha illallah la ilaha illallah ni dia haploh mau nan dia ke at-tabi lin mansub wa huwa arba'ah asya kama taqaddam ជាងពេលកាន់ខានចំពោះញពីលពីរៈយណាណាជាងនេះយូលមិនស៊ូបាតអឺមានអាស្មាហផ្លោះមើអលមហ្វូនពីនេះកងឡានេះពីនេះនេះ المنسوبات من عشر خمسة عشر المنسوبات خمسة عشر وهي المفعول به تسعة ومنه المنادى كما سيأتي بيانه تتوى المستر ويسمى المفعول مطلق وظرف الزمان وظرف المكان ويسمى المفعول فيه والمفعول من أجله والمفعول معه أه، والمسبح بالمفعول به والحال والتمييز والمستثنى وخبر كان وأخواتها وخبر الحروف المسبحة بليس وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم لا التي لنفي الجنس والتابع للمنسوب وهو أربعة أشياء كما تقدم នេះជាកហូបលុបមកនេះណាណាជាងលលបាបថោមិសាញោបលថោអេរ៉បទៅញោណាណានេះ យើងអត់ខិន touch screen ផ្លោះហ្នឹងណាជាងជាចាប់ប៉ាផ្លោះ10000ជាងផ្លោះប៉ាបើយើជាងជាប៉ាផ្លោះ10000ចឹងផ្លោះមើលអតាបេអឺលិនមិនស៊ូបផ្លោះមើលអតាបេ Ah, lil mansub mananya at-tabi lil mansub nunai ta wahia arba'atu asya wahia arba'atu asya Jeng disah lagi Habisnya tabe ta ya Tabe tiba tabe lin madfu'at loh ya biar ya. Tabe lin madfu' Entah tabe lin mansub Loh tabe lin majrud Tabe itu kelaubat จึงหมดโฟจะไปเพราะเยตาเพเล่นหมดโฟจึงปรับตีตัวนี่แต่ไปอัตตาเพเล่นมันสูบจึงแต่กันไปอัตตาเพเล่นมัจรูรណាអើខ្ញុំតាក្លៅពីតែតាពីហ្នឹងណាជាងនេះអតាពីលេនលេនមិនស៊ូបហើយពីតាពីខ្ញុំតាប៉ាថាបនេះណាអាតបាដលអតាហ្វតៅគីបប៉ានេះអទីសាឧទាហរណ៍បាទីសាអឺអណាក់ទូ Ờ, anak tu jaga dạ, vâng, ke nak tu jaa ha mansub yang ờ, ini uh, raaitu ni ni raaitu zaitan ni raaitu zaitan al-fatila otah ni ini yunat raaitu zaitan al-fatila ok ya dạ, lại mật phố jaa zaitun al-fatilu được dạ, đấy thì phải lo gì Yahla majrur nazatu ila Zaidin al-Fatili. Penyitok labab ke. Heeh. Oh. jeng bab titua eh ke dalam kaninan uh, eh, batal. batal. Ya waki uh, eh, ra'aitu ya kongnya nih ra'aitu zaitan Oke, okay. akhoka ini. Ra'aitu Zaidan akhokani yo ya batal nih. Ra'aitu zaitan akhaka. Vậy là thôi làm ba mật phụ vậy là với ja'a. Yo công ya vậy ja'a Zaitun akhuka. Mumtaz oke? ja'a Zaitun akhuka. Vậy topi tapi ba majrur minan asma. Nazatu ila Zaitun ila zaitun akhika. Ah, ila nazatu ila zaitun akhika. Betul, sahur senangnya nah. Oh. ha chẳng chỉ phải ataf ataf ha cả ataf này. Chỉ là ha ấy. <laughs> Ni ataf à, từ cái từ up này ok up ja ờ, à, raaitu nih raaitu raaitu zaitan tu, Anh mình sang công công như chân năng canal bóp lại tôi kia thôi nương gạo chân ngon lại kia rồi dày thần dày thần bên nào như chân năng từ ai tap tap mạ lô mạ nữa nè rồi tu dày thần và kho lì thần này này rồi giờ lại pa một một phụ áp bên anh asma atta à, bên lên một phố chờ gạo vậy à cha dây tuấn Ra'a ja'a zaitun wa ờ, khalitun mungkin. Jeung ta tipa nan ya. Oke. Na badal at-taukid nih. cái taukid Ya bagi nè itu nih nih. Ra'a itu zaitan kong bisa senang. Nafsahu nè nih. Nih nafsahu. Jadi ta at-tabi' mật madfu' phải không cha dạ, نفسه يهلا التابع للمجرور ن ع น نفسه โอเคนี่สนาแจับหนักแล้วมาจึงบาปนี้องค์ยูเลตาเปเลนมันซูบนี่นี่จึงตาเปเลนมัดโฟจะแบบเราเยอะตาเปเลนมันซูบไงนนิมลำนี่จะแบบสามอย่างจับมันซูบัดจะแบบมักฟูต่อจึงนั้นต้องหับลงมือดิเท่าเกินพระเท่ามีซ้ำเท่าแอร์รอบนะแอร์รอบนี่อะไรอัลฟาตีลานี่ Ờ, na lịch duyệt này giờ à kho ca này bà tờ và kho lên đấy mạng tu là duyệt này giờ nắp xe hôn đấy tàu kín <laughs> duyệt này giờ ok tàu kín tạo xe na được không ừ, tạo sơ na được không ok ploy hết nè ploy hết nè lộc nè touch screen nó có hồi hộp ploy hết lộc nè At-tabi' habis banahu boleh tabi' tabat ni. Le at-tabi' thale tabat ni. Tang tutui men nyone senang men tang tutui gang. Chừng cái đáp chấp đó mơ phạm tí xa này Chạy lệ tí xa hay phạm tí xa Bà bùn mắc phụl bì hì Họ chỉ tuột lẹp lông mơ nên sẽ năng Phạm tí xa mắc phụl bì hì Ok Câu là một sân nếp rahimahullah Bà bùn mắc phụl bì hì Tạ riêng nhau wahwal ismul ladzi yaqa alaihi alfi'l nahwu tarabtu zaitan wa raqibtu alfaras wattaqullaha wa yuqimunas shalah oh. iyo bab maf'ul bihi ta'rif nyula wahwal ism nah ism alladzi yaqa alaihi alfi'l nahwu tarabtu zaitan ni tarabtu zaitan untuk di sarah sarah misalnya zaitan nih tisanyo ke isim boleh kan fi'il nih isim boleh huwal isim tisa isim titoa oke okay. yaqa alaihi ya yaqa alaihi fi'il saya ya yaqa alaihi fi'lul fa'il ini nih yaqa alaihi fi'il fi'il bini nih la la fi'lul fa'il ini nih isim ngebu ngak gang có ngã này lệ từ ngõ nhổ nên đi to rắp tu dày thần này phụ to này lệ từ ngõ dệt đi này bón này bón thì lại bị đêm bò tạc vào lệ, à lại hiện phe lên hoặc cái mà nói như phe hay phe pha đi to rắp tu mà này phụ to cao này lệ từ ngõ dệt này phụ to cao này mà nó phe luôn pha lên này như làng từ từ chăm nữa nè à cái à, nó là chừng lệ to rắp tu dày thần mà nó này phụ ngã pha đi lệ từ ngõ dệt này nó im mọc ờ, cái maf'ul bihi nên ya sip okay nó nó chừng mình xa là bài xa nó chỉ cứ như này chừng tí xa xem như này tí tua phẹ phẹ lù hệ phẹ lù ập tọt này giá có là dệt được đấy giá là khen tua phê el không pha el sẽ năng nè chạy xâm nô tọt tu dày tàn chạy xâm nô lại man man tor man man man toret ini kahoy hai gang kong tong zet nan jawab dah hai kau ni ni ni tak tu ni ni phải ni ni ni tu ni kong ni lên rồi là hai manin matru hai kong yak kong tong nan zet ni zet ni maful bihi ni tuahnya tiap semua nan ya fataha zaitun al bab man fataha al bab zet manin maftuh al bab tua fa'il maf'ul tiap semua tu tua boh ya हाँ बोल रहे इधर जहा नशरुल्लाह वलफत मल्लजी जहा नशरु भी गए नशरु ये फाय है ला chứng chạy xâm nô chạy xoa hết bôi chứng chạy dồn mấy sao rất dồn bia này tờ rắp tu dày tần chứng chạy phu ngạ tong nít dạo từng ngọ diệt ia diệt mà buồn rocket tu alfaros phu đây ní lệ nè từng ngọ hay dạo từng ngọ xe này chứng xe ní tờ rắp rocket tu alfarosan mà buồn bia này វត្តកុលឡោហាជាងព្រោះហួយប៉នេះលក្ខណាពីអល់ឡោះជាឡាឡានេះអល់ឡោះនេះមកអូនពីហីនេះទីពីអ៊ុលម៉ាដើរឡើងមកអូនពីហីអូពីអត់ទេហ៊ុនសិតនឹងទីអល់ឡោះទីមានយឺឡៃមិនសូបអលតាហ្ស៊ីមណាត្រីអេរ៉ាប់នេះនេះតរ៉ាប់ទូសៃតានជាយឺឡៃគេមកអូនមកអូនពីហីមិនសូបយ៉ាងនេះមកអូនពីហីមិនសូប tapi kalimah lafzu jalalah buat jauh ke Allah ni cik Arab lah okey mansub alat ta'zim ni, ni. mansub tapi alat ta'zim ni nah ni alat ta'zim istilah ulama iyo ni kalau cik iyo lai maf'ul bihi mansub yo kang atahab ha kang atahab chung pini cik iyo lai mansub alat ta'zim tapi iyo maf'ul bihi yo ya na gai wa wa ani ya na wattaqullah ni bo ke pe hola pe hoi na yap tengok Allah bo chứ hay dia lai dia lang tu tak tak reh như nan ngok huwal ismul ladzi yaqa alaihi fi'al ngok biết eh ha nó bị xe xem gặp lọc rụt tè la lá tè la lại măn măn suốt là tạo gì vậy dù kỳ một sò là từng đấy như lệ là từng ngó hay nó xâm giang đấy chừng xâm giang đấy ở sò la đấy mà phun bị hỉ nè Coba yang mana? ok, senang nih Pak, senang. Wati, wati. Senang jalan Senang Pak, senang. và hòa cái ke wahwa kene wahwa ni maf'ul bihi ni maf'ul fi à, bihi ni ala qismain zahir và một mờ zahir và một mờ zahir đi thì đi lại malaysia malaysia thì một mờ mà là một mờ đi tamid như là anna à, à, nahnu huwa hagia này thì phải rồi fa zahir ma taqaddam zikruhu taqaddam zikruhu yani tarabtu zaitan rakibtu al farasa vật ta ha wattaqullaha wa yuqimus salah kong tipan kan ini taqattam zahid ini tong pi ni zahid nah Zaitan có zahid, Al-Farash có zahid, Allah có zahid, Lafzul Jalalah có zahid, As-Salah nó có zahid. Bana wal mutmar kisman, mutmar em ta haplo tua. Zahid thì bạn lo chứ mutmar ni kisman plo tua tin to met nè to ma plo tua ni to met nè À, ai biết lấy, put to met họ lại plo tua ấy. Kisman. À, kisman. Ni muttasil wa mumfasil okay, wat wal kisman muttasil nahwu akramani wa akhawatihi wa mumfasil nahwu iyaya wa akhawatihi wa qad taqaddama dhalik fi fashlin mutmar oke okay, jing jeba muttasil hat me ta le pruk tuwa ya tisa ni menile akramani ini ni akramani akramani ini ya ni ya muttasil ini akramani zaitun udah oh, ini tisa ditua akramana akramana zaitun ni tiếng Arab sẽ maf'ul bihi ya ni này là maf'ulnya taqdim ya taqdim ha ini ya taq taqdim ha hanya ya yanan ya thì khen lại zaitun akramani ka hau akramani zaitun ka hau ya ka nga <laughs> ha ya ka nga khen che fa'il talau ka hau che thai ka hau tapi habis ni zaitun talau tu sing fa'il eh, chừng một tờ với chứ tepat-tepatnya nah. jeng tidak diklaw akramaki akramana akramaka nih akramaka nikah nih janan ini akramaka zaitun tipa ake akramaki akramaki ini nih maki ini zaitun tilma akramakuma akramakuma zaitun tinam akramakum Ừ, protua zaitun thì chú akramaki akramakun akramakun akramakun zaitun thì pan ak akramaki <laughs> thì hệ chặt chặt là mượt mượt mượt mượt gọi phá băng này chừng thì pan à, akramahu ta akramahu này Bini ya mau bihi zaitun. Di semlan akramaha akramaha zaitun. Di haploh akramaki akramahuma akmarahuma zaitun. Di haplosa akramaki akramahum zaitun. Di haploh tua akramaki akramahun zai ton cheng pro tua nya tabi ton nan ni cheng maf ubah maf ul bihi kaya ni ti saya mutakallim ni ti tua nun mutakallimin ni ti klau kaf ka ki kuma kom konna ni hu ha huma hum hun ni tabi mutasalli maf ul bihi qaida kaya tabi mutasil gam hong fi'il maf'ul bihi mi tan seneng oh Hasanah. Belumlah baik atau bin mutasil. Kamu isim tole mutafun ilahi Kita buhu, kita bukan ini. Tamir mutasil lah. Ini nih, ini tamir uh, eh, at-tamir al mutasil Iza ittasala, Iza ittasala ni fa'idah uh, eh, bil eh, fi'il bil uh, bil fi'il. I'rab lai fa maf'ul bihi. Bil fahuwa maf'ul bihi tang seneng men ni kaidahnya nan meh ni ya kata ni Tang kan ni maf'ul bihi meh tang seneng tang kia ya. <laughs> ha ha tisa dia ni gampang fi'il maf'ul bihi meh ya belah nau belah di tua ini jaga tisa no tisa tisa nih. domain potensial tisa jaga iza et ah, ke at-tamir muttasil at al-muttasil. Ah, iza ittasala bil fi'l fa huwa maf'ul bihi. Misal jaga ploh. Ploh na wa iza ittasala bil isim fa huwa mutaful ilaih. Mutaf. Mutaf ilaih mutaf. Ya kake kita buhu ini. Kita buhu, kita buka, kita buki ini mengenai mana kita bi kita buna kita nih nah kita buna kita bi kita buna kita buka kita bukum kita pihak lu doa nah tuh nih dan mana Iza hmm ah, ida apa nah di klau ida bi ke eh, bi enna wa akhwatiha bi enna wa akhwatiha jeng Arab jeng ke isem new ya fahuwa isim inna lanjut kam isim inna juga innahu oh, zaidan udah hu nó Arab chẳng kết nè innaka zaidan innaka mutarris tiếng Arab jengke kết này này này udah này à innaka này innaka mutarris innaka mutarris jeng Kaf nó Arab jengke kết Iya, iya. Kang seneng ini itu mutaridah ya, sabi sabitah ya. Ding bisa kamu fi'il di tua gam hong ke isim tiklau gam enna wakwa tuha. Hmm. Hah? Kana nyuk gam oh kana. Ya nyuk gam mirip gay kuntu ini nih kuntu ni temal kuntu ini nih isim kana aja nih. Nanti nyebab gap gai kuntu kuntum sudah isim kana aja nih. កុនតូតាលីបាននេះកុនតូនេះអន្តរឧទាហរណ៍កុនតូតាលីបាននេះតមីតមុតចេលនេះថាលេអ៊ីសមអេណៃញូហាសាកាអ៊ីសាអេតទីបាអ៊ីសាអេតតសឡាប៊ីហ៊ូរូហ្វីលជើរហ្វាហ៊ូមជរូរស្នងមិនណានហ្វីហ៊ីមិនហ៊ូណានេះជាងសំខាន់នេះនេះក៏ឲ្យថាកម្មនឹងហៅតាំងស្នឹងរបស់តើហ្នឹងជាងដល់ហ្វាយតាំងលោះយ៉ាតាំងអាលេលុប ឆ្នាំយល់ឆ្នាំយល់មកហ្នឹងឡៅណាជាងប្លោះទួបោះទួមេថាលេប្លោះទួមកយប្លោះយ៉ាវព្រះយ៉ាឆ្នាំព្រោះនេះសេះគេយចាប់ដើចាប់ឆ្នាំនេះយ៉ាលេអូមុតកលឹមឡៅអាណាណាស់នោះអន្តាអន្ទីអន្តមាអន្តមអន្តុនណានឹងការយ៉ាហួហៀហូម៉ាហុំហ៊ុនព្រោះតែលេធមេប្លោះទួអាណា tôi tôi nó hùng hùm đó nó ăn ta chứ nước nước xét có như chắc mạng luôn mạng nà kì giờ ấy chứ là tôi biết là lúc tua một ta cần lên tua anh á nà nụ một kho tắp là mờ anh ta anh ti anh tu má anh tôm anh tuần hả hả vậy vậy dạ, dạ, dạ. bà sao lấy có như năng này một gõ ép lào ha mờ năng vậy hùa hìa hùa hùng hùn à nhớ như thế năng và bằng chỉ dạm này bằng dạm tí nó nhá bọc con nghe tới nhà na gần chắc mạng luôn mạng nhà na nữa đó ờ. Okay, plohia muttasil plohia chứng munfasil nahwu iyaya wa akhawatihi. Giáo khảo nhỉ, lúc thua con nhỉ. Ờ thì gạ nương nướng này là là munfasil là nhiều cảm ổ từ tại là iyaya ở đây này. Iyaya iyaya akrama zaitun này này. Iya cả nạ bù tù bọn hẳn Iya cả cả nạ bù tù nè Chuyện đó tôi mệt mong phát lên này, này. iya ka akrama zaitun. manyu ya tok telawang ya panjene ini bana tak menan ke iya ke iya iyana akrama zaitun, Pun ya nih mukhatab nih iya ke ha iya ka ki. iya ki jelas hmm, gak suy nah ha. hmm, nan ya untuk kenapa iya ki akrama zaitun. thì iya cái iya kuma mà đã thao pi cái này iya cái iya kom ok iya cái iya kon nah pokoknya senang ini này senang nah zaitun zaitun chữ phải dạ dạ mà là z mới chừng mù lì thế này mà nó như z nó như mù lì cào iya ya dạ boleh nak wala wa qata rabbuka alla ta'budu illa iya wa qata alla ta'budu illa iya ya boleh nak bao vậy nên và iya cái nặng bù tu cái này này iya cái nặng bù tu này nặng bù tu này phải này này nu này nu này vẫn này mà phun bị hì vậy này giáo cạo cái này nó giáo cạo này cái bên này cho vừa chép cái tà theo ek lại akrama zaitun iya ya ông cái tọ tà lao vậy nên dipan hake iya ke ha hu akrama zaitun disemnan iya iya ha akrama zaitun lihat lo iya ke iya huma iya ya Hah? Iya kuma. Iya, iya huma. Akrama zaitun. Haplosa iya ke? Iya hum. iya hum akrama zaitun. dia waktu kalam iya hon yang tatibnya senang bawe akrama zaitun pertuannya jeng maf'ul bihi ni zahid hang mutmat mutmat tatwa tamid muttasil munfasil jeng boh ini maf'ul bihi tong bihi ni munfasil ni hukam tamid ni hukam oh nyeplok cầm phê em bây giờ يمتصل كم يك تربتو زي تربته وهو كم هم تربتو نيا أنا طالب منفصل لك أنا نيو كم لا نيك ده إي إي يا يا أكرم زيتون نيو كم لا يتقلا منفصل لك لا كان لو يمتصل بعمله منفصل عن عمله لنا والأصفيه نيني والأصفيه فيه كني هي نيني تدري باب كني لا terbab-bab ke ni maf'ul bi bihi okey wal asfihi ni fi maf'ul bihi wal asfihi ni sehla maf'ul bihi ni ni <laughs> ni nan ada ni nan ya gam nhất đang thầm ni nan ya wal asfihi <laughs> wal asfihi fi al-maf'ul bihinin ayyat akhad and then fa'il Nah nahwu wa warisa sulaimanu boke wal aslu maf'ul bihinin yato atai mong fa'il ini maknanya Nabi Sulaiman ini boke Nabi Dawud yang lain telai tarabtu zaitan ni maf'ul to atai ini ya taraba zaitun al aslu nan khalitan ini to atai miya nih ni fa'il fa'il ni maf'ul bihi to atai ngai mai to lit tiklau al aslu na na thì chạy tà lau có hôm này cái asal vô nó nè al asluna al aksar này vậy ok là lại asal đó nè là asal thapa al aksar al aksar mà phải lùa nhúng nên maksud nhúng al aslu pini nè Oke, wakat wakat yataqaddam. Wakat yataqaddam alal fa'el jawazan wabujuban. Nih, wakat tam alal fa'el jawazan wabujuban. wujuban. Hakik tam nih, wakat tam nih. Ah maf'ul bihi bo fa'el tuh nan bo nan fa'el tạm jol. <laughs> Wa kan cek chạy cek kah oh, orang kah jila như là Jeng wakat wakat yataqaddam ke yataqaddam maf'ul bihi alal fa'el jawazan. Nih, ya nih nih misal tegak uplohnya nih ha tela bagan ini zene cek pini bo ni nih khalid cek pini bo kahuga tela toroba khalitan zaitun kahuga nih bagi wakat jata qaddam alal faed jawazan mana di sana jawazannya nih tuanya wujuban mah ya jata qaddam ya wujuban mah ya ha wujuban mah ya wakat jata tambu juban. jaga ke bahkan dia takal wujuban oh, dia itu telamu ya Tapi ye ya, tempo ataupun safah hatoh hatoh tua ya te babloh ya sagolat na ambalunana ya ini utaha oh, nih wujubannya jadi jawazannya nih ini jawazan yataqaddam maf'ul ala fa'il jawazan ini maf'ul tam ala fa'il jawazan wujuban nih wujuban mananya ke maf'ul to tak terlalu ya dia kata Allah lah ke syagolatna amwaluna ini amwaluna ini fa'il nih boh maf'ul ke nah ini nah nih dia ke wujuban ke dia lah idza kanat dhamir muttasilun maf'ul bihi pelana fa'il isim zohid ya le takdimena no wajib lau ya le giờ là phụ phụ một thằng mình tao lau đó hô tao gạ này sa gọi sa gọi lát na sa gọi lát sa gọi lát âm vào lúc đó nà thấy nghe khăn tệ na này thì em bớt chừng thấy mấy này giờ nãy oleh nãy bảo chết mưa na này tụi mình tụi tao lau phục mặc phải vũ trụ ban vì lấy vì lấy tụi mình một ta sẽ là phải pro nào hả tụi mình một ta sẽ là maful bihi phải isim hết إذا كانت إذا كان الضمير المتصل مفعولا به واسم فاعل والفاعل آه، اسم ظاهر وجوبا إذا كان التمير المتصل مفعولا به والفاعل اسم ظاهر وجب تقديم يعني تقديمه يعني يعني تقديمه يعني سقلت أموالنا نا بوجين lỗ olena yawa chip na ni mai thok moni bang ni ism zahid ni fa ism zahid ni tên mình ni bạp thì bạp rồi tôi sẽ lại tầm bò sắp ha chạy so là tóc tua nó à, so là tóc tua nó dự món ăn nó bỏ bò thì phải rồi và Vô chú bản vô chú bên này và cắt gia ta cắt tam al fael wal fael kama ta cắt tam fi ba fael Plana tentang oja maf'ul bihi ini nyatok telau di fi'il fa'il bagi. Makanya jelek ni ni. Al asluna torapa zaitun khalidan ni. Tapi tentang oja maf'ul ni tok telau mong. Không fa'il men. Tapi ni torapa khalidan zaitun ni. Pro ya o ta khal nhưng mà tok kenap ni mang ni. Ô thôi jelek khalidan khalidan torapa zaitun ni. wa maf'ul bihi kan yataqaddam ala al-fi'il wal fa'il ha ten meneh jeung dak lau nih di sana al aslu nih al aslu yataqaddam uh, ki yata'akhkhar al maf'ul an waqat nih waqad yataqaddam ni maf'ul ni do talauti fa'il jawazan. Kau hiyan. Proh ketang ketang of maf on ya to talau ti fl ha ya to talau fael ka la quran fi fariqan kazzabun ni te ba plo ya ka fariqan fariqan kazzabu be ni ni bo maf ol ga ni fariqan ni ya to talau ti fl ha fael ha fael kazzaba ya fael ba wun jamaah ni ya ni bab je bab lo ya bab ni nah Bahwa waqad taqaddama waqad yataqaddam alan fi'il wal fa'il kama taqaddam fi bab al fa'il. Bab fa'il tempo di 90 97-nya ya. Pas 97 ya oke. Hmm. sembilan puluh tujuh ya weh, ya bab fa'il ya ya. Nan. Bab loh ya. Ah. Marfu'at. Hmm, marfu'at ini eh, fa'il eh, bab fa'il ya. 99 tua, tua. នេះជាបែបនេះយកបងហាត់តោះតួបងហ្នឹងកាក់មកនេះគេអត់តោះតួមកគេសាកលតណាអំវ៉ាលូណាវ៉ាអ៊ីជីបតាឡាអ៊ីប្រហ៊ីម៉ារ៉ាប់ពូហ៊ូណាប្លោះយកអូខេ kama taqaddam fi bab al-fa'il trên jelas bài e bằng cái hầu như xui và minh hù này này minh hù nó mình cái cái này មកអ៊ុលពីនេះមិនមែនហូនេះមិនមកអ៊ុលពីនេះកមិនមិនហូមិនមកអ៊ុលពីហ่า ما أدمر عامل جوازا អូខេបើមិនហូនឹង ما أدمر ما أدمر អូខេអត់មេរ៉ានេះមិនណាញូគេគុតទីរ៉ណាគុតទីរ៉អត់មេរ៉គុតទីរ៉នេះយកកាប់គុតទីរ៉ ma otmero amiluhu amiluhu ni ne amiluhu amiluhu amiluhu ke ni hu hu ni hu na hu ke maf'ul bihi dan và ma otmero ai ma kutira amiluhu hake hu ni maf'ul bihi ni jawazan tisa jawazan ni juga tisa jawazan jawazan มิซาเรียกว่าคือกอลูไครอกาลูไครอมาซาก็อันจะลรับปูกุมกาลูไครอเนี่ยเนี่ยอาจารย์นิวมาซากอลากอลารับปูกุมโอเคนึงกาลูไครอนี่นี่ทีนี้ก็เลยมาอุดมรออามิลููนี่มาอามิลมาฟุนบิฮิจาวาซันไครอนี่ไครอนี่ ก็แอบอย่างเงี้มาฟูบิฮีนี่นี่นี่นี่มาฟูบิฮีนี่มาฟูบิฮีนี่บ่อาไม่รู้แกอุดมีรอนี่ปีนี้กองเลยมาอุดมีรอเอาพุทธิรอนอาไม่รู้นี่อามาฟูบิฮีนี่จะว่าสันมาจากกอลรับปูกมกอลู้ใครรอนี่แหละป้อพงเฮนี่แหละกิเพราะนับพงอิสลามจะบับแหละกอลู้ฮะกิกอลู้กิอันจะละใครรอ มาจากกอลรับปูกมกอลูอันจะละรับปูน่าใครรอ takdir nana, nih ay anzala rabbuna khairan nih bi takdir ini nih anzala rabbuna nih khairan, ini ya nih bon ini takdir ini, bo fi'lo nih anzala nih amelo nih senang pang nih dan misalnya nah oh, hajat napang lega misal untuk senang pang eh uh, man man man ờ, tarabta man tarabta hutang hay nè jawab lagi zaitan zaitan Bố bong amin zait deh ni con lại yêu lệ ma otmero amilu jawazan man tarabta zaitan maful bihi này boh boh kia kìa boh boh amin kìa tarap tu na takdir yang darabtu zaidan na. mana sirwak lah na oh tahu jelek man ra'aita nih man ra'aita hai nan Terus jawablah zaitan. nih zaitan maf'ul bihi ini. Terus amilu kutira jawazan ini. Atau utmira. Man ra'aita la ibaga ra'aitu. zaitan pini ye kong lai amel le kutira au ut mirao ni ga ho o tapi Jawazan zan man kan spot ka ho kan spot o ka ho gai ni ya le jelang ta jemaah ya Quran le thau tak tiến nó jelang chừng pro na ma za ka la ra pu ngom ka lu khai ro ha ki pau phong hơi lại nan ka lu khai ro pu chừng ya ka lu anzala ka <laughs> okay uh, Jawazannya nah nih jawazan. Wa minhu wa min maf'ul bihi ma utmira ay ma kutira amilu jawazan. Nah wa qalu khaira. Bini takdir amiluhu anzala rabbuna khaira. Wa wujuban, tua wujuban fi mawadi'. Nih. tua wujuban. Tebak jawazannya tua ni wujuban. Wujuban ke ni wujuban nih. Utmira wujuban nih. Mana utmira amilo à, buchu bản á nên đi pin yếu nông tuần này thì sao nói giờ gã băng kẹo mà ờ, là ma ot miro amilo chawa dần thì tua ma ot miro amilo buchu bản tên nó film hòa đệ giao là pị đây giao là pị chu là pị tại vì bao tam cái spot tu hòa mình sebab tam mới tam xong gặp một tòa city mới từ được hàn xong gặp gang cơ là chu là យកយកយកយកវជីបហាសោអាមេលមកយាទីពីបោតៅកសពុតតួមិនអេសាមរអាតកផបអតាទីក្លៅមកសពុតកបើតៅលេកញ្ញាទីតួសពុតពីអូពីញ៉ាហ៊ីងកណែបាត់ទីដំដាប់ញ៉ែសិនឆ្នាំឆ្នាំមិនហាបាបអ៊ីស្ទីហ្គលមកគេបាបនេះផៅនេះដេនមិតអូននឹងកថាដេនមិតបាបអ៊ីស្ទីហ្គលនេះគឺបាបហ្វាអែនមកអូនមកតតាខបហើយក៏ដេនមិតហ្នឹងណាទីបាបអ៊ីស្ទីហ្គលវជីបយកហាសោ فأعمله تسعة باب باب تسعة باب اشتغال وجب اشتغال هكذا معنى اشتغال là vàm này vàm ô ta họ dệt này dệt dệt này ta làm hai bác tấu dệt này ngập ngập phụ thua chứ không vàm như này dệt yêu yêu vàm mấy school như này như là gặp yêu mấy school như này dệt này ta làm hai bác tấu nhiều cái uh, ờ, nhiều nhiều ngã amal amal zero ah masalah tok pelafon kiau dah plus nah habak tau didol kha nyang ki kha ឧទាហរណ៍ឡាគីរគីយ៉ាតោះគីយ៉ាតោះនេះជាអាមយីណាតើលោកថាតោនេះផ្លាយ៉ាំហើយប្រជាអាហើយជឹងគេទីនេះយមស្គូលបោះលេមស្គូលមកស្គូលតងអាគេលេមស្គូលមកស្គូលលេតពងតបាប្រងាក់រឿងកាយមកពើជឹង Ni istighal tapang manhanya nan. Walam ita usul kaidah fikih ya le al masghul la le, la yushghal. Kaidah le al masghul la ita Kaidahnya saya mana ni? Mana happy le te ngak ibadat ke sa sa je ngak ibadat gai jeng oh. Oh tahu le te tu ihram ngak ji je. Te en ngak umrah jeng oh. Ni ita al masghul la la le. La yushghal jeng oh. ឧទាហរណ៍ទៅកំពង់សឹមយ៉ាងកំពង់ទៅសឹមយ៉ាងបងសឹមយ៉ាងនេះហ្នឹងតែកាយចាជឹងគេណាប៉ាតវ៉ាគេជឹងគេជឹងគេជឹងអូហាពីណាយលអលមស្បូលឡាយូស្កលកអីទៅនេះម៉ាណានេះត្លាមនោះនេះឧទាហរណ៍ឡើយជំនឿជាឆ្ដែនឡើងប៉ះទាំងពួក ngáng มึงมองปั้นซุปยะมองป้าบะไกป้าเตนะมันน่ะก็ป้าเตอุตหะป้าเตนะคิดบ่บังมึงมองปั้นยะมองป้าบะไกนี่ ប្រែនេះមិនស្រួលទៀតនេះព្រោះនៅត្រែណាមើលតែឆ្លៀតលំងបំប៉ាន់ទៅបំប៉ានឹងពួកកាយកាយកាយកាយកាយហារ៉ាំមកនេះបងបងបងមិនប្លាញងអោកោយតានេះអ៊ូសូហ្វិកកោយតាចេះមកហុកគុំតំឡានយកតុបយកបោឧទាហរណ៍យ៉ាងប៉ះលេនភីបបាំងភីបបាំងហៅតែមឹងមកប៉ាន់ទៅមកប៉ាព្រោះនៅពីអានទៅមកប៉ាន់មកប៉ានេះលេននៅនៅលងបឹងផ្លេអែមប៉ែងនៅពីកាយកាយ haram là mas al masghul la yusghal giáo như thân thiệt giáo như thân thiệt đó ha họ nó giáo do đội dân kìa kìa họ ni phạm là hôn yêu al istigol coi ta phép coi eh, phép coi ta cái phép kia yêu al masghul la yusghal chừng ở oh, al masghul la yusghal chừng như vậy nó hôn nhập nhập nhập phạm nó hôn thời chừng diện cái đó học tốt cần nghe nghe thua chừng ngon oh, này ក្លាហើយជាអាវហើយអត់ទៅបន្ទត់ត្នឹកសៃហើយទៅងាក់អ៊ីប្រៃទៅកោះកោះកោះជាយ៉ាំងាក់អ៊ីប្រៃហើយព្រោះទៅងាក់អាសាកែជាងអូយកទៅងាក់អាសាក្លាអាសានេះថាតាំងមកណាអ៊ីស្ទីហ្គលណាព្រោះណៅលើខាឡែអ៊ីស្ទីហ្គលយូនេះមីសាលយូនេះ zaitan tarabtu ha tarabtuhu zaitan tarabtuhu ha tarabtuhu zaitan Lega Klaus Bor punya Zaidan Teraptu Hu à, Teraptu Hu Klaus Bor này mình ra nhầm lộ chưa <laughs> Teraptu Hu này Teraptu Hu Klaus Bor này này istigol này thua à? cái này này yêu masgul này masgul vam này cái này này masghul anhu ya ni ni rukunnya masghul anhu cang jaga ni jahu ni uh, masghul bihi masghul bihi ya ni masghul bihi ni rukun al istighala klau ti sa nyu masghul anhu ti tua masghul uh, ti klau ni masghul bihi untuk je tapang oh taka tapang ni bab ni bab hau senang nah ពេលនិយាយគ្នាលេសេទេតម្លាប់ហវកតោណាផ្លាផុនហើយ តជីអាវហើយជឹងអូតងិនតជីអាវព្រោះតងិនលេប្លាផុនកាជឹងអូជឹងថ្ងៃពីនេះខិននិយាយប្រាប់នេះស្នាំងប៉ាំងយល់ហើយใจตันตรับตัวหูจึงปีนี้ทัวผู้นี่ผู้ติชานี่ปลาพลนี่นี่ผู้ติทัวนี่ชีอาวจำเยชนังปังกันนี่นะนะนี่ตัวนี่นี่ใจตันนี่ยะใจตันนี่ให้มันซุบใจตันนี่บ่อาเมรสำหรับมันซุบใจตันแกยะอะไร darabtu rồi hai mansub hù này ka tem nghe, ní thua này ní có mansub thì ní có dạng của mansub thì ní pla này thì ní chi ao này ní zed này darabtu ni zed zed ni darabtu này từ làm bắt tu ha sa zed nya tong nya tong thua nghe, hai gang to chuẩn tí sa gang to chuẩn tí tua từ làm bắt tu sa nya tông chừng ge chừng ô khen tông zed dọc lạ hù này khen tông hù này dọc lạ zed tem nghe tao nó thua gang Tengok tau hasan tong tuagang bosin. Ni kau le al masgul ini masgul. Jadi ya lên này Tao tao sa. Giờ tao hú đi lạ dệt, tao dệt lạ hú. Tao tổ trần thì ngọ, ô tao dệt đi tổ trần thì ngọ, hú á tổ trần thì là. Không tao hà gà qua hà gà hà gà mình, bao nhiêu lên ăn masgul lên này. Chừng dệt đi masgul lên, càng còn vàm nữa này. Vàm pla hai, vàm chị ao hai. Tiếng dễ gùn gan cũng vam Lo nào Hồ này masgul bihi vam không nhau Dễ này tôi đắp tu hú này vam không nhau vam tao nhau này gùn ăn hú này mà nó nhau klai á Hả mà ô mà nó hông ngạ chính ôi á à, gùn à, ăn hú nữa gùn masgul bihi thì là thì lại gùn masgul gun bihi pung tổ ngạ nhau này gùn ăn hú nữa thì ngạ chính ôi á lùi cả này có ăn hú ăn này Ting terang istilah men senang nana. Ten ya. Oh, ni ini ni ni ni rukun như thao lại ăn uh, Kalau rukun ya Ah. Kalau dia ya, dia lah hu hawanya masalah opi istigol ya. Tegak jumlah hasa ke tua jumlah hasa ke. ya lah zaitan tarabtu hu hawa hu masalah oh. Tarabtu tarabtu ni ni. Zaitan tarabtu masalah oh. Zaid thale lah mafhum ya ataupun juga didoakan jelek darab tuhu darab tuhu ini nih oh masalah oh masalah kong disebut z dengan hu dong kau ini nih maaf istighol ini kan istighol aja nih không nói z thì tao tao như vậy tao rắp tao hú tao như vậy Ceptua bak tahu engkau zaitan tarab tuhu. ini kau kitab istighol zaitan tarab tuhun ini kitab istighol. Hả, nhé. tapi ndak ya tak dir yang ngai ba ni tang ken kan lai lai chong vậy bởi dây thần tarab tuhu đó à, à, hả dạ không không đã trong không làm cút an to là làm cút an đấy và cút lệ insan nên al zamna hu to irahu fi unuki đang xét cái misal à. ayat cút an nha chừng gel gel pháp na hôm ta ayat cút an nha cái do coi ita ngang lại mà cái đồ mà mà chắc thế em nó mừng cút an mừng hati happy mừng sĩ ít và sa gặp ấy Jeung ieu nih, minha mana wajib isti, wujud eh, wujub ya hazaf amilnya. Pilih nih dan cek nih sakai untuk semangnya as, asalnya nih tarap tu zaitan tarap tuhu. Nih nih takdirnya nih tarap tu zaitan tarap tuhu. nih pilih kong gila wajib hazaf nih nih sebut jeng oh sebut jeng bang ya. Nah jeng gimana wahaki kau tuhu saya tarif al istiqolnya nih ayyataqaddama ismun ayyataqaddama ismun oh ismun zaitan tuhun oh ismun ke oh how ayyataqaddam ismun zaitnya nih oh. untuk pang misal ayyataqaddama ismun zait ismunnya nih oh, ini iya. nah, nah. wajata'akhad anhu hu namong lain nih ismun nih ya nih hu ini namang ismun wajata'akhad anhu ismun fa'lun tarabtu boh jata'akhad an zait ke dan nah dan nah tarifnya nah wa yata'akhkhar anhu ay an ismnan nih ni nih ni tu ni au wasfon hasil kajib dia misal wasfon ni wasfon ni isim fael, nah tetang fe'lun kan dia kan kan wasfun utahala oh, tengok misal ini ni uh, eh, hmm, ana ini ana zaidan oh, isim fa'el wasfon gak misal wasfon ana zaidan tan zaytan tan này nè, isim fa'il nhú ana toribun này gotan toribuhu ana toribu gotan nè, này vasya nè isim file nó toribuhu này nè, à, gotan này này zaytan ana toribuhu này cho công mình này tên mình này À, cái do chạy ní ở chứng ô chạy chỉ cái do là isim fa'el như amal fi'el mustaqbal chừng Nên nó nên nó càng chạy mình sao mà gọi đàn hầu chừng chất cái khan này ta vẫn ăn ăn chừng teo ép lại dày tân ana to ribuhu amsi chừng ô chừng ô chồng cái do isim fa'el như amal như vật chép do mustaqbal ataupun à, hal pung ataupun à, akan nah dasar kaitan ya tapi cái này voice ni to ribu voice phone ni ting misah apa enggak, ah, tarikh apa enggak, tuh wahaki kau, nah, al istighal na al istigol, ayat tak ketam ismon, nih z zaid ah kau anhu an an isim ni fi'lun ni tu, tem aw wasfon ni ana daribuhu ni wasfon torip nih, bunyi ya wasnya nih isim fa'il Pelana mustahilun hai mustahilun nana jadi ni defi'il ini, mustagilon bil amal mustaqilun hong hanya torap tuh huria nih nih ye mustaqilun nih. kaya oleh was fi'lun awas pun mustaqilun an apa fi'lun nih, fi'lun nih mustaqilun bil amal bil amal nih hong bam ngapu ke tang ya. ya lebih nih bam ngaki to chi nih ya. dan mana dan ah. Oh, yang babi bab ni dah tahu. Mustaqilun. Itu iya, Ờ, tôi Oke Pak deh, pernah itu punya dah hasil seperti dan Pak Yon. Ya, ini sungkan tuh. Kamu nyuhu aja Quran ya. Bil aman fi domit, ya cái này Bil aman fi domit ismi as-sabik. Bil aman fi domit al is ismi sabik. Nih domitnya nih. Oh. hồ này An isim sabik, pokoknya isim sabik. Z nih ya nih. Tumnan kah? Betul tumnan kah? Habe kah? Oke. Okay? Ừ, la bị xây dựng je pai we thì to chừng dày tan dạ, yếp mi sa này phải thầm tan cái nắm na vụ dày tan ít rip hù ok dày tan đấy không ít rip hù dày tan cái lại pla như này vì cái này này vì này chi ao như này hù này chừng ít rip đấy nhu này à mề lo này giờ lại nhu à mề lên nhu amal tổ miết này pla dễ, giờ lại amal dễ pla hù thế nữa nè chừng nhu đấy dậu internet hầu này hầu này chừng mập ổn bì hì tức là dễ đi hay hay ngạn bởi cái nhóm mập ổn bì hì này giờ tập thiệt vụ chu bản internet dày tan internet hù để chăm dễ thổ băng, hơi tông dễ hơi tông như nào à giờ giờ tôi tôi bìm về cái này đi hả dễ tan công chứ dễ thổ băng, internet dày tan internet hù chừng và chép giờ hà giang cũng vậy đấy chừng gặp nó nhập kèm về thổ băng không chùa khảo vậy chỗ cậu như vậy sput tua băng không chừng sput hata băng ha băng ha băng mình dạ, ha giáo etrip etrip dây tân etrip hủ ha giáo etrip bom ba mình mặc dù này nên biết bom cái này lại tỏ rập dây tân tỏ rập tu hôi tỏ rập tu dây tân tỏ rập tu hủ bao ấy vì nên cái đau đau phải ăn amern không dây tân etrip hủ tắc thiết amen mặc dù bị vũ trụ bằng này etrip dây tân etrip hù thế nhé nè wa zaitan ana taribuhu an an au godan ini misal kon lihat bukan ini yo ya, ki jeng an an au ke yo isim fa'il nyu aman fi'il jeng lek leng ta an an pun godan mang jeng dan yana pin ha hmm amsi jeng amsi jeng oh nan lim lim ya yo le den ya kisah này kisah hagang eh eh kini kisah i hagang alim nahu mang yo ya, kisah i hagang ulama alim na huplona Abu Muhammad ni hagang ni saya ni saya Abu Hanifah tol bang ya hagang lim fikau hagang lim na hu puma kau ni ni untuk faedah mana nah ha ờ. entah hagai nang Abu Muhammad ni biar pak kisah ile hư tu <laughs> pak na hu mun ngaki pak fikau pak pakau hukum kau ke pegan boleh Plak kisah ile biar chu kau mana nah lemnen chu kau kisah ile kasuh Giờ lên ta gang nhà mai như là ana co Anna co thì lì yên yêu công vợ yên Anna, Anna co ti lú Anna co ti lú dày tình ok hà gan cá giờ làng hơn là Anna co ti lún dày tàn thế đấy Abu Muhammad à, à, kisa, khan lại làng kisa iblo lại hơi phải là không muốn một cái rồi hư phải phải co na phải kia na hú phải ta mình co không phải kia vậy cả kia sẽ là cái xu hư cả à. phù mà cá mình tuổi cái zaman tới zaman Abu Hanifah đấy ví luôn nè à. trường kia sẽ xu là gia hình ta hàng là cây nhưng mà hơi Giêsu công là anaco tiru dày tin ha anaco tiru dày tin mà xu hư phù mà mặn à lo hàng thì tua vậy là anaco tirun dày tần hơi co công bơi à <laughs> co công gì bơi tuổi gà đi đi Pernah Abu Muhammad lah yuktas alaihima. Okey yuktas ni. Mana yok yuk yuk yuk yuk yuk kisah nó. Thì ni các kan disah yok kisah ni ko yok kisah ni. Hai tai kan nak. Tên nghe? Tên mới nè. À. Kisah ai lại trông nha. Cái có công này chong nha. Yok <laughs> cái trông à. Bọn là như thế thông không logo này. kisah ile kiyole anaqatilu zaidin ni nyetom tai puluh ye nhưng mà su hukum hư anaqatilu zaidin hukum ni ngai ipa ni tau pat po tun mơ tun mơ o ni tom tai puluh ye na ha gan gan ti tua le anaqatilun zaidan ni nyaka tom tai o ye le hukum kana tom tai gan kia ni yo pa gai tên nghe pro ha gan tom tai pro ha gan ka tom tai nó khen nó có hukum kisah tu tua gan bo jeng tên mới ni នេះបោះពីនេះបោះពីនេះលេនខេតមៀលេពីនេះនេះសំខាន់នោះយកគេលេអានអានក៏តាន់មកតេតនគេតបពីនេះនេះអ่าនឹងគេលំបាកណាស់ហើយអញតបនេះនេះបោះគេបើចៃតាន់យ៉ាលហូអានអានហូក៏តាន់អស់ជឹងអស់ញូញូអាម៉ាល់ជឹងអស់អ៊ីសំហ្វាអែននេះយវ៉ាស់នេះនេះផ្លោះយើវ៉ាចៃតាន់ពីនេះយើនេះវ៉ាចៃតាន់អាណាតរិភូអានអានអោក៏តាន់ជឹងចៃតាន់នេះ Ya takdirnya baga. Takdirnya ini nih. Ana ribu zai ana ribun zaitan. Ana ribuhu an an. Đây nó tổ bằng. Chừng nhé, chừng Hasan đi mesan ông tổ phía Hasan ông tổ vos. Đó chứ nè. Chấp đồng vệ thì thua. Au fi mula bisihi anin aman fil ismis sabik. Wa zaitan tarabtu gulamahu. Sao cái? Lục lắm. uh, zaitan gula gulamahu ini zaitan terabtu terabtu uh, eh, gulamahu ni iya mula mula gulamahu mula bisahu ni mula bih ala qatuhu ni mula bih nan kele ala qah mana maknanya ala tadi tongkap Mkan ile zaitan tarab tuhu nó nó cái tông dệt vậy cái zaitan tarab tuhu này hú này có dệt dệt này có hú giao cạo mình thế nó nè tôi bị zaitan tarab tu gula mà hú nó tông hay này gula mà hú tông tông tông tông cái tông hà lên nhớ mấy nó kiểu cái tông dệt đó nè bị ní nó tông dệt thì zaitan tarab tuhu hú đi nam mong dệt này giờ zaitan cả tông nhù đem từ lại nên ngày bọc ấy tapi tini le zaitan tarabtu gulamahum atau menjaga misal senang tampang naga zaitan tarabtu tarabtu uh, ibnahu anh ini ibnahu tao cái tao hay này cái tao đó nè, tao nư như mới nè vì ní cái tao gulam này vì ní yêu au phi mula bisihi này vì ní ní để tu đấy cái này nó à, hù này cái này hù dệt thì ní ní ta huwa hu nên nyo ken zed o pi ni le mula pi su ala ko mana zed hong gula mem ta ala ko tapi pola halen nyo ataupun ne nyo dan mana ne ne kong ie mana au fi mula pi si hi ni jam kan ni nan mula pi si hin amel ni torap tu ni nyu vam hang ke ni Tôi biết bên này sẽ nên au au cái au phi mula bisihi bì xì Ni pini ia mula bisihi ni. Terap tau ni bì xì bisihi ni. Hou ni. Hou cái giờ hou như năm mong dệt đâu. bì ừ. xì mula bisihi à ala kau tu hou mình. Mà nhiều tao gan cũng bị bọn dệt mình nhiều tao dệt đâu. Pini cũng mula bisihu bọn gạ lại ala à kau tu hou ni. Thế mới này. À, hou tới dòng dệt đâu tao nữ dệt đâu tao bọn tao hà lên dệt mình. À. Au phi mula bì au fi mulabisihi anil amal fil ismi sabit đó là pile này là tổ rập tu nó nhiều vam na sắp hồng hồ đi nhiều nhiều mà nó sắp dệt bơi bơi chừng tên mới này mà cái này trong lại pini tòng dệt hồ hà nó ta lập dệt pini cần tòng dệt đó tòng nữ nhưng mà tông tòng lên nhớ mình nên ta đặt dây tần ta rập tu mà hồ nè nếu như mulabisihi gan có pe còn dệt mình người tòng nè tên đấy từ Ni kan tu te zet ni gulam te tong zet ka kan gup zet ka si taon. Arab ya kong maf'ul bihi cho con ni. ok Chừng ni tắt tiết với ya kong gì rồi. Tarab tu zaitan tarab tu gulamahu. Cả tong dệt hay cả tong nữ như hai ô tao. <laughs> Tính mới đấy. À, istighfar. Tiếp đến thì tâm ơi Quran ha bằng này, ayat Quran này. Disebutkan qauluhu ta'ala qaul wa qaulihi ta'ala nih. Nih wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Oh. Ayat Quran nih wa nih kagak wa kullu insanin hmm, wa kullah wa kullah nih. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu ta'irahu fi unuki to y ra hồ này này bị này này này bị này này con là này hai mình sụp nhiều insan ăn dầm na hù hù này hai mình sụp nhiều này giàu giàu cái này đấy giàu dây tần tờ rắp tu hù đấy, à. và con là insan ấy ăn dầm na hù to y ra hù phi u đồ kì chừng hai na sắp con là này pro hai gây amel hù này hai amel cho này hai amel cho này giàu dây tần tờ rắp tu hù này à chừng tên cái này chừng mà nay như tắc thịt đấy vừa ní mà phun bì hi bó ai à mẹ nhục vu chup mà dù vu chup tắc thịt như này mực ní này mà mà ngạ vậy này và alzamna kulla insanin alzamnahu ní à alzamna kulla này này bó này pini yêu là à mẹ mà dù vu chup bàn này cái nó tôi tên nhé ờ ni giao giao kau ni tapi ayat Quran hong này ni wa kullu insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi tia sao nó cặp à, nhỉ này à nè nè nè cần khan acid đi pi này tầm ờ lộ năm nay rồi. ok và nó phân nó phi ra lịch kullihi phân nó phi ra lịch kullihi nó cái ông pi tây phạm cái này nè dây trip dây tần có mình sang cái này ở đây từ à niệm pini phân nó phi ra lịch kullihi bimahzu fin vujub vujuban فالنص في ذلك كله كيم نون إجا فهم كان ini كيم نون زيتان اتربه فالنص في ذلك زيتان كلمة زيت نبغي زيتان ini maksudnya فالنص في ذلك كل كله ini زيتان اطربه وزيتا أنا طاربه الآن أو غدا وزيتا طربت غلامه وكل إنسان تقبيه منسوب nih nãy từ nãy nãy giờ là phần nói ừ, tổng pi nên nè à. ừ thế này boleh phân nói nè phân nói pi zalik kullihi nè zaitan itribhu zaitan ana taribuhu an an au gadan zaitan gula mahu tổng pi nên nè pi mahzu wujubin Ah, wujuban bimahzu kene bimahzu amil wujuban saya pinana husbut oh husbut oh bimahzu a amil wujuban mang ya Pertau le fi'il takdir kia ya? yufassiru ma ba'dahu. Mananya boh tu ni mahzu kena ni tu bini ya. Mungkin boleh itrib zaitan hu Mahzu na itrib ni ya. Dan ya nah. Mungkin le eh, zaitan ana daribuhu an an mananya oke, oke. Oke. Okay. Ah, mà takdir như này, an ana daribuhu nih. Takdir fi'il jahla nyu fi'il takdir fi'il. Mana nyu jahla nyu fi'il mati, takdir fi'il mati nào. Hmm. Jahla fi'il amat, takdir fi'il amat nào. Jahla nyu isim fa'il, takdir isim fa'il nào. Dan ini nah. Bang nih, nih. Wujuban yufassiruhu, yufassir kiran amil ma ba'dahu. nyu fai set thầy mà tai ma amel amel thì tua ni nyu nyu nyu tap set nyu thau lai amel ti sa ni torok tu ni đi này, ni ni này ni ni tung ne tung poi ti thau lai torok tu tak ti pi ni torok tu ka yo le ni nyu fai set mà bà ta hu ni ni ni thế nên ní nếu ní nếu như phát xít là khan này tổ rập tu tập thì tổ rập tu cái do tổ rập tu pin ấy thì tập thì tổ rập tu rồi pin đi giờ bây giờ tắc thì là al zam tu á vậy pin ấy thôi này cái là làm kejola lam lam ni anjam tau ni ha anjamna ni pini ta tau tak tit alzamna kejola pini ni bici khana pini mahzu alzamna ni ha mu itna mặc bon ni ko phải la hú hú này al amil ma ba tau ma ba ta này ni ni ni amil ni phải ni wujuban ni yufassiruhu tarabtu ni ha yakle wa kullu insanin alzamna hu Poi thao le taktir alzamna kayo ni yufassir ni. dan nah. oh. wat tak ni itrib zaitan itrib hum kaninan zaitan itrib hum na Depo kita thala itrib kayo ya, fi'il alamat pini ya itrib zaitan itrib hum pini ana taribun zaitan ana taribu pe le takdir ana taribun na kayo nin ana taribu hu ni ya. dan nah, tetapi hasa akhir ni jula wa ahantu zaitan tarabtu gulamahu yo ya, ke pini tak te chong á ah. ណាពីនេះនេះពីនេះកនេះតប្លោះសាកែតបពីមកានេះតកទីយកកពីនេះនេះ zaidan នេះតរាប់ទូតរាប់ទូនេះតរាប់ទូ gulamahu ពីនេះមកានេះជលេតកទីអេត្រេបទាំងពីរនេះតរប៉ាទាំងពីរយកគេពីនេះញលេអាហាន់ទូនេះនេះតកទីពីនេះនេះឡាអាហាន់ទូហូនេះអាហាន់ទូយកគេញូតកទីលេតរាប់ទូអស់យកគេ thế nên là pini cũng như là wa ahantu zaitan tarabtuhu này bài tập như này cả wa anzamna kulla insanin anzamnahu takdir fa dia dia kau kayo la yufassiru yufassiru ma ba'dahu ni jele to etrep taktil etrep now ana taribu taktil ana tarib now anzamna hu taktil anzamna now thế này nè bởi giờ bữa ta en lại thế này nè, ni ahantu zaitan pi lệ tarab zay ờ, tan tarab tu gula mà hôm mà tập tiệt à hàn tú thế này hà sa này yêu cái tắc tiệt chồng người à bằng thế này luôn giao kia gia đình senang người giao kia à hàn tu đi bà hina như này ngã bà lao bò ngã bà hina ngã bà pi la nữa nè giao kia zay tan cái gula à ok cái do lại zay tan cái gula mà cái này Ờ, dây này cá zaitan tarabtuhu ni katong zait ko pa mga yun. Pim nga? Pini ni zaitan tarabtuhu lamahu na. Tắc tiệp cái ở kìa. Thế nó cái tông zait này tông tông nhu này. Nhiều khi chính cái tông nữ zait này nè. Cái vô bạc bì loạt nhu ngạp bằng lao bọ nhu ngạp bằng đi tài nhu nó. Tìm nghe? Hả, tắc tiệp nó cái cái vô tế tông zait này. Tìm nghe này? Pini con ờ, và mula bisu hukan nè, nak pohon takti chongkap kayo le teo ken tong zet o je tong zet na le to rap tu ni ni zai tan to rap tu ni je tong je ni ngo ni tong ni yo to tong halen nyung ko chừng yêu khi chừng Giêsu xong nuôi yêu khi chừng tăng hai lên nhiều nó tập đi ta nhớ nó <laughs> bài ra nhớ nó <laughs> từng nghe chừng ahan tuhu thì ní tập thì lại dày tán ahan tuhu gula ma hu này này chừng pi đi đi ahan tuhu gula ma hu đúng không tập taraktuhu là cái tặc tiếp ini cái ahan tu hả ahan tu mình hầu hầu ờ, nan ya ahan tu zaitan taraktuhu tặc tiếp như lại pini lấy ờ, tặc tiếp lại bao ahan tu này ni bo này này yap pini ni ni yap pini yap ni mana ahan tu ni ahan tu ni chừng cao này pahina hay ni pahina zait mới ni tên nghe cao này tong hay ni tangula mà hủ bơ thông gạo ấy <laughs> giờ hết thế đấy giờ hết thế này tỏ rập tú dày thắn tỏ rập tu gulam có chừng thế cái nó tòng diện nó là tỏ rập tú ô lên pin ấy thế hết chắc thì là rập tu ô này ừ. cái do là thế tòng diện ô giờ lên này do con tôi ăn vị lại lại giờ cái do lại dễ cái gai vốn nước gặp nhập địa tài thời nó nhà nó to nữ thời nó nhà to mò thời nó nhà nó ngạ khút làm thời khút mà to thời nó cái ngạ thời nó lại ni kan ni maksud ni ni Okey. Kalimah kia kan kunyo munasabah mana nan, ya somrung mana takdir nan. Hmm. Ya utahala thì khen ta tặc từ là hàn tu thì lại a dày tu nào a dày tu nó khi bạp đi ấy này bạp đi nè nên chỉ là a dày tu nó a dày tu dày thắn tờ tu gula mà hồ nó cả bạp đi dễ thằng cả tao ก็ต้องคิดก็ต้องฮืออยู่ต้องต้องหาเล่นอยู่เขาแค่นั้นว่าเจ็บจะเราตักติดอาหารโตจักติดคิดได้มานานอยู่ซ่อมรวมของจุ่มลานั่นเองจึงพี่เฮปีภาพอันอิสติกอลเนี่ยนะจึงตามมองเนี่ยเตะเตะตรงนี้ سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik